này không biết là con cầy con gì không mà chỉ bán 3 triệu 2 mọi người. cảm nhận được cái không khí triệu ờ, phiên mèo vàng. diễn ra này rất là đông tuy là thời tiết nắng nóng nhưng mà bà con ở trên này đến trao đổi buôn bán hàng hóa rất là đông luôn nên biết là vải của bà con hay là vải đấy mua nữa cái vải này của nhà mình mà trồng được cô hay là nào do po do po <laughs> à, cho bé xinh gái quá nhỉ mua rượu anh ấy vâng mua một can này bao tiền một lít anh ờ, hai trăm hai trăm nghìn một lít à rượu ngô Hà Giang luôn đấy, rượu của con nấu. Ngô Hà Giang. Ờ. Ngô Hà Giang thì Ờ, như là rượu gạo hết chứ anh nhỉ? Không phải rượu gạo, rượu ngô à? À đấy à? Không phải rượu gạo. Xin nhớ rồi đi bán này thì bà con kết hợp với ờ, làm cái vải lanh này luôn này bạt ngàn vải luôn mọi người không biết là vải này ờ, được lấy từ ờ, Hà Giang hay là bà con ở nhập về đây nữa xem phải luôn này vải này là vải à, mình trồng hay em hay như nào? Hả? Cái vải này em trồng hay là em nhập? Nhập về bán thôi. À, em bán bao tiền một cân? Em cái này bán 15 nghìn, cái này bán 10 à. Em mình nhập về đây Ừ. Cảm ơn nhé. Không phải là... Củ gì đây này chị? Chị ơi, chị em hỏi củ này củ gì đây? Đấy là lạ Không biết tên à? Nó chứa cái gì cái này? Hả? À đây à Bán hàng là chị để không biết củ gì <laughs> Này là củ áo tàu à? à. Đánh uh, ờ, của áo tàu ạ. giờ mình sẽ ra cái chợ ờ, lợn xem là hỏi cái giá lợn cho em mỉ này gian tới thì sau khi mà gia đình em mình làm một cái chủng à, lợn thì chủng à, đấy mình sẽ ra xem trước giá cả vừa nói xong là anh này xách hai con đi rồi rất rất nhiều vải luôn mà Hello，有讲就就你点那个车，我们飞过。 làm tí hầu chớ đây mình bán hay là mua đây anh? Bán à? À mua Em mua con này bao tiền đấy? À một triệu rưỡi à? à giá lợn bây giờ lên rồi đấy mọi người Con bé bé này lên triệu rưỡi rồi. Thế là hôm nay là cả hai vợ chồng đi mua lợn đấy Triệu rưỡi một con lợn lên giá rồi nhỉ con nhỏ này là triệu rưỡi rồi đấy mọi người dê này là của ai bán nhỉ anh nhỉ anh biết không không biết à Giang đang nghĩ là nên ờ, mua dê hay là mua lợn đây tất cả là đều là một con triệu rưỡi hết à hay là à đấy à đồng đều đúng không nhất là trong nhà em mỉ ấy có cỏ hay là mình dễ chăm hơn nên là mình muốn tham khảo là mua dê hay là mua lợn lợn này là phải có cám lợn này và con ở trên này là được cái ngày uh, à, chiều phiên là một người là hay hỏng chớ phiên là nó rất đặc biệt chỉ có một tuần thì mới diễn ra một lần và chủ nhật thôi lần này bán bao tiền một con như này con này là 700 700 à con đấy là 700 con 700 đủ các loại kích cỡ luôn con này cũng bé bé không vấn đề con này bán bao tiền một ờ, con hả chị chứ Ồ, ba trăm Mua con đôi to, tìm con đôi to một chút con con lợn này em bán bao tiền một hai à ừ. bán giống nhau tiền giống nhau đúng không đây mọi người phải ra chọn có con đẹp nữa cơ có những cái con mà nó xấu thì không làm giống được ấy thời tiết à, mà nắng nóng lên thì nhiệt độ à, tăng lên thì à, <laughs> trâu với bò gia súc là sẽ há hốc miệng này con ngay nãy Giang hỏi là một triệu hai Con này hai vợ chồng mà mua là một triệu rưỡi Thì con to và nhỏ hơn một chút Giá nó sẽ khác nhau bé hơn thì là 300 nghìn Ai còn ờ, được cho là người chắc là mang đi phối bò này không biết bao tiền này còn bò to to anh em cho em hỏi một con bò to to kia khoảng bao tiền 43 triệu 43 triệu anh à, Đấy, mình vừa hỏi anh xong con bò to to là 43 triệu nếu mà đặt cương vị đó là con trâu ở Tô Giang thì con này nó phải trên dưới 6 70 triệu Cái đấy giá nhìn đẹp. À? Cái đấy để làm đại đấy. Nào, con kia bán... ở đây thì ờ, rất nhiều ờ, kích cỡ loại bò để cho bà con lựa chọn mọi người ạ nên là mình không phải lo nữa nếu ra đây để mà mua trao đổi buôn bán thơm mùi bánh rán đó mọi người ạ kiểu khu vực này đây là khu vực mà cô ấy bán ờ, những cái đồ sản phẩm của Tây Bắc này mọi người nhé nụ hoa tam thất này hào quả này củ tam thất này rất là nhiều luôn khu vực phía bên trong này thì à, bán đầy đủ quần áo giày dép rồi đồ ăn thức uống này thực phẩm khu vực phía đằng trong này thì là khu vực mà mọi người ăn à, thắng cố mềm mén nhá bún phở cháu này đang ăn phở đây phở gà phở bò ngon không Hả? ngon nhỉ Hôm <laughs> nay đi một mình đó đi với ai à đi cùng bố bố đâu rồi bố cháu đâu rồi à bố đi chơi à à, à bố con đi ăn phở thì à, một cháu ở lại thì à, bố lại đi chơi thịt gà vâng các anh chị vâng vâng tí em quay lại đây những cái sợi phở đây có cả thắng cố mèn mén nha mọi người nhá những món thắng cố đây này đang có là 50 nghìn thôi Thì mình ăn 100 nghìn Sức mình ăn Đậu, canh của bà con là hay, hay ăn Đây là ngồi ăn là ờ, thoải mái ngồi vừa ăn vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau Thế trên này thì cũng bán cái đồ ờ, hàng quần áo này chị bán xôi chị bán xôi đấy đúng không em xem nào oh, xôi uh, hai màu đó à? Không có không có nhiều màu nhỉ? Cỏ sinh một bát à? Cỏ sinh một bát. Cỏ sinh à? à. Vừa ăn phở xong rồi. Vâng. Dạ. Đâu chỉ nào là giống như là mình ăn chưa mình ờ, sẽ ăn đấy. Muốn không? nói chung là phở ờ, thị trấn mè vàng này thì cũng không ngon đâu mọi người nó ở chợ phiên ngon nhưng mà thực tế thì giang ăn nhiều không, không ngon đây là cảm nhận của mình đó và trên ờ, thị trấn mè vàng này cái gì cũng rất là đắt đỏ không có gì là rẻ cả chi phí uh, trên này mình đang thấy là đắt đỏ lắm con bán luôn cả những cái chổi rơm tự ờ, bện được nha mọi người rất là đẹp những cái đồ mà bằng gỗ thủ công đan có tiểu vâng hai vợ chồng bác lấy ờ, ờ, ngồi ăn phở với mình mình bác đã hết một chai đấy. đi ờ, vẹo đi vẹo về rồi bạn lấy xe chứng minh nhân dân có ép lắp xích nhựa đỏ lấy nguyên hàng thịt luôn nha mọi người là toàn thịt lợn tiên của mọi đồng bào bà con hâm bông để bán đấy không có thịt lợn trắng đâu ừ, rất ngon làm miếng đi chú làm miếng đi thịt ngon đấy làm đấy à, làm rồi anh rồi và vâng. đây thế được cái đặc biệt ờ, chợ phiên năm nay Giang thấy là có một khác biệt đó là vải rất nhiều mùa vải dọc đây cũng toàn là thịt lợn đen hết đấy mà còn được bán đây mệt quá lúc là ngủ luôn hầu chứa cho nó ngủ tại nơi tại nơi luôn rồi mọi người <laughs> cuộc sống tuy vất vả nhưng mà mình cảm thấy trên gương mặt của bà con trên này người ta không có gì mới Ô, cái này rau thối hả em? À. Thối đúng không? Bao tiền một một, một mớ này em? Mấy nghìn à? Lấy cho anh một mớ vậy. Đúng, đúng rau thối rồi, ra mình thích có măng nhỉ măng bán kèm theo nhỉ cái măng này sao được không nhỉ Sao, măng sao, măng ớt sao cái cây dài để xào à cái này xào xào với à mình sao với rau thối này được cái gì à được à? không sao rồi à? nó không ngon là hay như nào em đang mang gì? măng mai. Mai à? À thì cứ lấy cho anh một cái đi. Đi một một một đấy nào. Cái rau thối này thì đặc sản của quê mình. À bán theo cân à? Đúng không? Cân 15 nghìn. Ừ. Đây là mỗi chiếc tàu. Hả? Thịt lâu. 20 nghìn là dạ. anh cứ thử về xào với ờ, cái rau thối em ngon không luộc xong mới xào lòng gà à, luộc xong mới xào cái gì luộc xong mình mới thái xào đúng không ngon hơn đúng không băm xong là mình luộc ít uh, măng mai với lại rau thối về mình thử xào xem có ngon hay không Nguyên khu vực này chỉ bán uh, thịt lợn Người không mua nhanh là khoảng tầm 1-2 ờ, tiếng là hết sạch luôn đấy Bán chạy lắm rồi